Cho ta ê tu kín na kèn xiên phâu quyền nhân xia xin ờ, tiêu lơ là xót tiêu cha cha chia răng tiêm lệ อยากเปลี่ยนเลนเปลี่ยนไหนลีมอ một chàng chàng dẹp chàng dẹp dẹp quá chàng chưa nhìn Thank Yo, yo. hết giờ ca Thank you. Tapi yang udah tahu. Kalau tak

vô lùn nà ô ờ. à tao mà hãy giết thế nào mà dùng cái này nhân là chưa cha tương giờ lý ai Thank you.

帮爸爸难度哦哟嘞。 Chicago chân có trái họ biên xia xiêu kín lỡ mấy giờ suy thấu sẽ có xin có ni hoàn than dân sự soi chi si phò ni phong liều yin sư về đó có mấy à xiang san lòng thổ chân lòng có lẽ xia xế lòng thổ lòng bàn xin ผู้เสียินคานหวาผู้เสียินคานหวาผู้เสียินคานสีหอยินซือเยลก็ไม่อาเสียงสา kiến thai bù yá ta yá cho là thái siêu lại ngào còn ý linh mấy bù yong tờ trang lỡ chỉ yá yên xin tươi mi mà 失业了。 anh lá mới về phê phê thiên dầu phòng mẫu dĩa phê phê thiên dầu y lơ ca hoa lò tí ma khả hồng à pu thìn xin chỉ cha lại nang si phụ chân long bàn tin thiện hồ phụ chân đi bàn xuê lơ con đi phan xin là có gì sư ye lơ thái chẳng chân bên rồi tao 里面就。 ơi cha mẹ thiên hùng ơi cậu ơi

xa ô à, chiều là kinh sao em